Ông Trọng đánh vào lực lượng tình báo phe Ba Dũng, trận chiến đang gây cấn. Ông Nguyễn Văn Hưởng, thời Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng, ông ta là Thứ trưởng Bộ Công an, từng là Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an. Ông Hưởng được biết đến là cánh tay mạch của Ba Dũng, từng được ông Nguyễn Tấn Dũng bố trí vào vị trí thành viên ban chỉ đạo tái cơ cấu Vinasin. Lúc đỉnh cao quyền lực, ông Nguyễn Văn Hưởng mang cấp hàm thượng tướng, thứ trưởng Bộ Công an. Khi xảy ra vụ Tây Nguyên bạo động, ông Hưởng cho ngay công an vào đàn áp thẳng tay. Khi đó, Nguyễn Tân Dũng đang được phân công phụ trách Tây Nguyên, đã dung túng cho ông Hưởng làm càn. Đấy là Nguyễn Văn Hưởng, dù sao ông Hưởng cũng đã về hưu. Ông Hưởng cũng như rất nhiều quan chức cộng sản khác, ông cũng xây dựng tương lai cho con trai Nguyễn Duy Linh – cũng theo con đường tình báo ngành công an. Tuy nhiên, hôm ngày 15 tháng 6, Bộ Công an Việt Nam phát thông báo khởi tố bị can Nguyễn Duy Linh. Truyền thông nhà nước sau đó dẫn nguồn tin riêng cho hay ông Linh từng là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Tổng cục 5 thuộc Bộ Công an Việt Nam, đang bị cáo buộc nhận hối lộ 500.000 đô la trong vụ án Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm ở giai đoạn 2018. Theo phía công an, Khoảng mùa hè 2017, do lo sợ bị pháp luật xử lý, Phan Văn Anh Vũ nhờ Hồ Hữu Hòa, cháu của Hồ Mẫu Ngoạt, tiếp cận với ông Nguyễn Duy Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo để nhờ giúp đỡ tìm hiểu thông tin. Hồ Hữu Hòa đã khai mình là trung gian, đưa 5 triệu đô la và 10 tỷ đồng để chạy án cho Vũ Nhôm. Ông Nguyễn Duy Linh từng là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo bị khởi tố vì nhận hối lộ 500.000 đô la của Vũ Nhôm. Có nhiều nguồn tin cho biết Nguyễn Duy Linh đã nhận 60 tỷ của Vũ Nhôm. Số tiền này tương đương với số tiền mà đối tượng Nguyễn Bắc Son là liếm trong vụ Avicii. Phe Nguyễn Tấn Dũng còn rất đông. Nguyễn Văn Hưởng và Nguyễn Duy Linh được xem là hai thế hệ làm việc cùng một chỗ – Tổng cục Tình báo Bộ Công an hay còn gọi là Tổng cục 5, nơi mà thuộc hạ của Nguyễn Tấn Dũng tá túc ở đây rất đông. Không phải ngẫu nhiên mà ông Nguyễn Phú Trọng quyết tham gia đảng bộ của Bộ Công an từ năm 2016 và sau đó ông Trọng cho giải tán Tổng cục này. Nguyễn Văn Hưởng hết quyền lực nhưng những người thuộc Tổng cục 5 vẫn còn đó. Phan Văn Anh Vũ cũng là Thượng tá Tình báo Bộ Công an. Ông Nguyễn Duy Linh khi còn là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5 ở thời điểm 2018, hiện bị cáo buộc nhận hối lộ từ ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhồm, nguyên Thượng tá Phó Phòng Biệt phái Tổng cục 5 Bộ Công an, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Xây dựng Bắc Nam 79, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Nova Bắc Nam 79. Theo cơ quan điều tra, trước ngày 23 tháng 8 năm 2018, sau khi bị bắt giam, Vũ Nhôm tự nguyện khai báo nhiều lần về việc thông qua tài xế riêng của mình đã chuyển 5 tỷ đồng cho Hòa và 4 lần chuyển quà cho trợ lý giúp việc của ông Linh. Đối với ông Nguyễn Duy Linh, cơ quan điều tra xác định ban đầu ông Linh phủ nhận mối quan hệ với Vũ Nhờm. Tuy nhiên, sau khi làm việc với cơ quan điều tra, ông Linh mới thừa nhận thông qua sự giới thiệu của Hồ Hữu Hòa đã nói chuyện với Vũ Nhờm qua điện thoại và chỉ đạo thư ký của mình đi nhận quà của Vũ. Ông Linh chỉ thừa nhận thư ký của mình nhận chai rượu, thuốc xì gà của Vũ Nhờm, không biết giá trị, nhãn hiệu, nước sản xuất. Ông Hồ Hữu Hòa vốn hành nghề phong thủy, tâm linh, có mối quan hệ rộng, tiếp cận với một lãnh đạo Tổng cục Tình báo để nhờ giúp đỡ tìm hiểu thông tin. Vụ án Phan Văn Anh Vũ xem ra rất phức tạp. Ông Nguyễn Phú Trọng vốn đánh án rất bài bản, không biết những sai phạm của ông Nguyễn Duy Linh có liên quan đến Nguyễn Văn Hưởng hay không, cần phải chờ đợi xem vụ án được xé ra đến đâu. Nguyễn Phú Trọng bế tắc với Nguyễn Tấn Dũng Ông Nguyễn Phú Trọng chọn ngồi lại ghế Tổng Bí Thư thêm nhiệm kỳ 3 là có nhiều dụng ý. Ông vốn tham quyền cố vị, tuy nhiên ông ngồi lại nhiệm kỳ 3 là cũng để làm nên kỳ tích đốt lò. Còn đó thế lực Lê Thanh Hải, còn đó thế lực Nguyễn Tấn Dũng. Tình báo là một lực lượng làm nên thế mạnh. Trước đây ông Lê Đức Anh có quyền lực lớn, ngay cả khi về hưu cũng nhờ vào tình báo Bộ Quốc phòng Tổng cục 2. Trong chính trị, Kẻ mạnh nhất không hẳn là kẻ có quyền lực nhất, kẻ mạnh nhất không hẳn là có nhiều tiền nhất. Kẻ mạnh nhất chính là kẻ nắm được bí mật của đối thủ nhiều nhất. Khi mà ông Nguyễn Phú Trọng cho giải tán Tổng cục 5 Bộ Công an, giới thảo tin đã đánh giá là ông Trọng muốn cắt một vây cánh lớn của ông Nguyễn Tấn Dũng. Sau đó là ông Trọng lại cho truy cùng diệt tận các cựu quan chức ở Tổng cục 5 Bộ Công an thì đánh giá đó càng được khẳng định. Đến nay, liên quan đến ông Nguyễn Duy Linh, truyền thông nhà nước chỉ được phép đưa tin trong phạm vi cho phép của Ban tuyên giáo Trung ương và Bộ Công an Cộng sản Việt Nam. Được biết, ông Nguyễn Duy Linh không hết cấp 3 vì lêu lỏng. Ông bố Nguyễn Văn Hưởng phải đưa lên Sơn La nhờ bà Tổng Thị Phóng, thời điểm bà này đang là chủ tịch tỉnh Sơn La giúp đỡ, để Linh học hết bộ túc văn hóa và lấy bằng trung học. Dư luận xã hội đang râm ran cho rằng cái lò của ông Trọng đang gặp củi khủng, củi hóa thạch, đó là Nguyễn Duy Linh là con trai của bố già Nguyễn Văn Hưởng. Rằng tướng Hưởng đang nắm giữ những tài liệu, chứng cứ bí mật kinh hoàng suốt mấy chục năm qua của cung đình Cộng sản, nên ông Trọng sợ toan đảng nếu đưa Nguyễn Duy Linh vào lò. Và rằng các đệ ruột của tướng Hưởng như Phạm Minh Chính, Tô Lâm đã, đang và sẽ ra tay, sẽ bảo vệ nếu bất kỳ thế lực nào muốn ném Linh vào lò. Bác sĩ quan tình báo luôn luôn không đơn giản như là những quan chức bình thường khác. Cái kho bí mật nói về những mối quan hệ của Nguyễn Tấn Dũng e là ông Nguyễn Văn Hưởng giữ không ít. Bề nổi thì là vụ án hối lộ thông thường, nhưng ẩn đằng sau đó nó là một cuộc chiến tìm kiếm những thông tin bí mật của phe đối thủ. Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị ảnh hưởng gì? Bề ngoài, Nguyễn Tấn Dũng đang lên, ông đang xây dựng tương lai cho Nguyễn Thanh Nghị và con đường quan lộ của Nguyễn Thanh Nghị có vẻ như rất hành thông. Nguyễn Thanh Nghị và Phạm Minh Chính đã có những mối liên hệ rất gần gũi. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng tấn công vào Nguyễn Thanh Nghị, thì khó mà khui ra sai phạm gì vì những sai phạm của Nghị cũng rất nhỏ. Những sai phạm của Nghị đã được Nguyễn Phú Trọng khui khi còn làm bí thư Kiên Giang. Tuy nhiên, dù có khui thì sai phạm đó không đủ lớn để hạ bệ Nguyễn Thanh Nghị. Nếu tấn công vào Nghị, ông Trọng sẽ chẳng thu được kết quả gì nhiều. Ai cũng biết ông Nguyễn Tấn Dũng là cái kho sai phạm. Nếu khui được những sai phạm của Nguyễn Tấn Dũng thì không những Nguyễn Tấn Dũng phải vào tù mà sự nghiệp của cả gia tộc ông Dũng cũng phải sụp đổ. Tuy nhiên ông Dũng từ là người đứng đầu chính phủ. Trong tay ông từng điều khiển được cả tình báo Bộ Công an. Bỗng dưng bắt tướng Nguyễn Văn Hưởng thì không biết lấy lý do gì. Tuy ông Trọng biết Nguyễn Văn Hưởng nắm nhiều bí mật nhưng bất lực. Muốn khui những vụ án lớn thì bắt đầu những sai phạm nhỏ nhất, tưởng chừng như chẳng liên quan gì, nhưng rồi cuối cùng ông Trọng cũng lần ra kẻ cầm đầu cao nhất. Không ai giỏi chiêu này bằng ông Nguyễn Phú Trọng, vụ án chiếc xe mang biển xanh của Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thành khi mới vừa khui ra thì không ai nghĩ nó làm ông Đinh La Thăng phải vào tù. Lúc đó chiếc xe mang biển xanh chỉ là cái cớ, còn Trịnh Xuân Thành mới là đối tượng. Khi bắt được Trịnh Xuân Thanh thì ông Nguyễn Phú Trọng khui ra là sai phạm Đinh La Thăng. Và bây giờ cũng vậy, biết ông Trọng cho bắt Nguyễn Duy Linh là cái cớ, rất có thể ông Trọng cần tìm một lý do nào đấy để mời ông Nguyễn Văn Hưởng lên làm việc. Nếu mời được ông Nguyễn Văn Hưởng thì đường vào nhà của ông Nguyễn Tấn Dũng mới gần hơn được.